hôm nay Phương sẽ chia sẻ dần về những kiến thức để chúng ta hiểu khi ứng dụng chúng ta khỏi bỡ ngỡ cơ thể chúng ta có ba trung tâm trung tâm thần kinh chính là não bộ chúng ta nghe chúng ta cập nhật chúng ta chỉ đạo cho ý thức chúng ta làm chính là hệ thống hay là trung tâm thần kinh là hệ thống não bộ nhưng trung tâm thứ hai là trung tâm cảm xúc thuộc trái tim hay là trung tâm của tâm linh nằm ở đây trung tâm này nó chính là sức mạnh kiến thức khi ý thức cập nhật là từ thông tin từ trung tâm của thần kinh và nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc bị ám thị trước khi đi ngủ ở tần sóng theta tha, thì lập tức hệ thống thần kinh sẽ đẩy đến trung tâm này nhưng trung tâm này chỉ cập nhật khi có cảm xúc kèm theo còn không có cảm xúc thì những thông tin đến với hệ thống thần kinh không được cập nhật vào trái tim nghĩa là vào trung tâm của cảm xúc và trung tâm này sẽ quyết định số phận công việc hay là số phận của chúng ta trong cuộc đời bởi vì mọi việc mọi vấn đề trong cuộc đời chúng ta đều do cảm xúc quyết định cảm xúc sẽ quyết định tính cách của mỗi con người trung tâm cuối cùng đó là trung tâm năng lượng Trung tâm này hình thành từ ngay khi bào thai hình thành. Dù chúng ta hệ thống thần kinh chưa hoạt động, cảm xúc chưa có, thì trung tâm này vẫn cập nhật toàn bộ, toàn bộ từ năng lượng cho đến mọi vấn đề để nuôi bào thai và nó vẫn tồn tại hết cuộc đời chúng ta đó là rốn trung tâm năng lượng